Vâng, xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi đang uh, mang đến các bạn sản phẩm để phục vụ nhu cầu cho uh, bà con đang có vào mụ uh, vào mùa vụ như là sắm dây, nghệ, củ rong, củ riêng thì uh, phục vụ cho nhu cầu chúng ta lấy bột tinh nghệ thì đây là máy xay vắt liên hoàn Đấy, máy hai chức năng vừa xay vừa vắt luôn Đấy À, máy này rất là tiện lợi để sử dụng phục vụ cho bà con trong ờ, công việc đó là chúng ta xay vắt à, sắm dây củ rong củ giềng nghệ Đấy, thì à, thường thường bình thường bà con thì chúng ta phải sử dụng hai máy một máy đầu tiên là máy xay chúng ta xay nhuyễn ra rồi chúng ta bắt đầu mà mua một này bắp đấy nhưng mà hiệu quả hiệu quả hiệu quả nó vẫn vậy nhưng mà cái chi phí chúng ta bỏ ra ban đầu nó khá là cao đấy, phải mua hai máy thì đây chúng tôi mang đến các bạn giải pháp đây là máy xoay vắt liên hoàn thì đây tôi sẽ quay uh, qua một lần cho các bạn xem đấy. máy toàn bộ bằng inox chân máy bằng thép đấy. sử dụng motor dây đồng motor 3 kg đấy. Đấy. đây là máy được lắp hoàn thiện như này hoàn chỉnh như này luôn đấy thì đây tôi sẽ đi chi tiết vào sản phẩm này thì à, đây là máy à, đầu tiên đây thì à, chân máy chân đế máy này được làm bằng thép V này đấy, chắc chắn bốn chân trọi ra như này đấy, phần motor sẽ có bàn đỡ đây này đấy, để chúng ta điều chỉnh cái chỗ độ căng dây la căng trùng ở đây đây chúng ta ép cái đế này xuống căng dây la lên đấy cho thường chúng ta sử dụng lâu dài thì dây la sẽ bị nhão ra ra rồi căng ở đây motor này motor motor 3 kg motor dây đồng bò 12 tháng này, motor 3 kg còn đây đây là phần chuyển động của nó thì là chuyển động buli đôi đây hai dây cu loa đấy thì đây chúng tôi chúng tôi có lắp đặt sẵn điện các thứ đây rồi đây là hai dây cu loa này buli đôi chuyển động cái trục buli lên trục của quả lô đấy trục quả lô hạ ba rãnh hai rãnh bên ngoài sẽ chuyển động uh, ờ, la chuyển động từ trục của motor lên còn ở bên trong này sẽ nó sẽ dẫn động xuống trục của phần chổi bên dưới để phần bắp đấy. đây đây là phần uh, trục của uh, chổi bên dưới này đấy ở trên này là vùng nghiền của nó vùng nghiền có quả lô như này có các cái mắt mắt sóc như thế này này đấy nó bằng quả lô bằng inox luôn nhá đấy toàn bộ inox luôn đấy inox toàn bộ đấy khi chúng ta bỏ nguyên liệu vào quả lô là sẽ mài nó sẽ mài nguyên liệu của mình ra đấy đây ở ngay bên hông này sẽ có hai núm vàng vặn như này này hai núm vàng này thì chúng ta điều chỉnh chúng ta muốn ờ, ép sát vào nguyên liệu ví dụ như nguyên liệu chúng ta đấy thì uh, nguyên liệu chúng ta khi chúng ta bỏ nguyên liệu vào ví dụ như uh, củ của chúng ta to chúng ta nới ra hoặc củ bé thì chúng ta ép vào như ví dụ như củ nghệ các thứ thường củ chúng ta hơi bé chúng ta sẽ ép vào ép sát vào để chúng ta mài mịn hơn đấy để là trình độ mịn thô của nguyên liệu đấy. thì ở sau này sẽ có một đường ống nước này đấy ống nước này chúng ta bắt cho ống nước vào đây đấy, ốp này ống nước vào đây chuyển động trực tiếp qua ống như nhựa này đấy, nó chảy trực tiếp xuống dưới buồng đây là bùng vắt đấy bùng vắt luôn đấy, thì hai đầu trùng của thì hai đầu trục của quả lô này sẽ có hai vòng bi lớn như này này đấy còn xung quanh miệng chúng ta chúng tôi đã bôi một lớp silicon này để chống nước dò dỉ ra bên ngoài đấy. hai đầu của hai vòng bi lớn ở ngoài sẽ có ốp ốp bằng poly bằng inox luôn đấy thì ờ, đây là phần ờ, bùng vắt của nó này thì bùng vắt sẽ có hai chổi đối diện nhau đấy. đấy sẽ có hai chổi này đối diện nhau hoặc sẽ mài đi mài lại xung quanh cái tấm vải này lưới lọc này đấy mày mày lại còn đường ống nước sẽ dẫn trực tiếp xuống uh, ống trục như này luôn Đấy. còn ốp này sẽ làm bằng nhựa buồng nó bằng nóc buồng đây được bắt vào chân đế bằng bố nóc như này Đấy. đây là cái đầu ra của nó đầu ra đây, đầu ra thì là nước chúng ta sau khi uh, nó vắt xong mài ra thì là nước chảy vào đây chúng ta hướng bằng xô bằng chậu còn phần bã giờ nó sẽ chảy ra phần này luôn đấy nó ra hướng này thì ờ, toàn bộ máy sẽ được ờ, lắp đặt hoàn thiện máy bằng chạy bằng inox Đấy. thì máy là bằng inox và inox dài dặn luôn trắng bóng dễ vệ sinh trong quá trình chúng ta sử dụng Đấy. tất cả phần lưới này lưới lọc này Đấy. phần motor này toàn bộ là motor dây đồng bảo hành 12 tháng sử dụng điện 220V chân đấy bằng là bằng thép 3 thép V3 dày dặn chắc chắn đấy thì là toàn bộ chi tiết sản phẩm thì bà con có nhu cầu mua máy ờ, xay vắt đậu xay vắt sắn dây củ rong củ riềng xay vắt nghệ liên hoàn thì với lòng liên hệ để máy cứng linh địa chỉ số 36 đường cổ điển A 63 xã Tuy Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại cho tôi có cái màn hình để biết tiếp sản phẩm các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để được xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều